Ừ. cách người Nhật làm việc hoàn toàn cơ giới công trường này đang thi công để bơi mọi thứ đều rất là chắc chắn được kiểm tra rất là kỹ lưỡng đam mê nè bàn chân đã bị thấm nước giỏ đã xã đây là những cái xe để làm việc trên cao các bạn nghĩ sao để nó ra được ngoài kia khi ngoài kia đã không còn đường để ra họ sẽ dùng những chiếc cầu lớn để cầu ra rất nhiều xe rất nhiều xe các bạn Hold on. Sau một thời gian quay lại, bể bơi đã dần dần hoàn thành. Đây là các thợ hàn công nghệ cao. すごい何とリオン Đấy, プール tôi để 海の箱で yo